cho các em đó là khái niệm về số phức được chưa thì các em chú ý đến đây chúng ta có tập hợp tất cả các số phức thì ký hiệu là C được chưa chúng ta đã được học tập hợp đầu tiên đó là tập hợp số tự nhiên sau đó đến tập hợp số tập hợp số nguyên sau đó đến hữu tỉ và vô tỉ và cuối cùng đó là số thực đúng chưa bây giờ chúng ta sẽ học thêm số mới đó là tập hợp số phức C đấy vậy chúng ta sẽ biểu diễn như thế nào để biểu diễn trên cái biểu đồ ven tập hợp số tự nhiên nhỏ nhất sau đó đến tập hợp số nguyên tập hợp số nguyên bao gồm cả tập hợp số tự nhiên. Đấy, đây sẽ là nguyên âm, còn đây sẽ là nguyên dương. Được chưa? Tiếp theo đến tập hợp số hữu tỉ. Đây là tập hợp số hữu tỉ. Đúng chưa? Đấy, và cái phần ngoài này sẽ là vô tỉ này. Phần ngoài sẽ là vô tỉ này. Và bao gồm cả hữu tỉ cả vô tỉ thì đây người ta gọi là thực error. Đây sẽ là error. Đúng chưa? Thì đối với cái số số phức này thì nó bao trùm tất cả luôn. Đấy, thì đây sẽ là C tập hợp số phức. Các em hiểu chưa? Vậy thì đối với số phức nó có dạng đại số như thế nào thì chúng ta sẽ có đây. Dạng đại số của số phức thường số phức ký hiệu là Z. Z bằng A cộng với BI. Nhớ cho thầy, lúc nào nó cũng có dạng là A cộng với BI. Và trong đó, trong đó chú ý này, trong đó này, AB sẽ là gì? AB là những số thực, tức là AB thuộc R. Và A này, chúng ta thấy nó không dính dáng gì đến Y. Đấy, thì A người ta gọi là phần thực. Còn B thì là hệ số của Y thì ta gọi là phần nào hiểu chưa và y ta gọi là đơn vị ảo và nhớ là đơn vị ảo này thỏa mãn điều kiện là y bình phương bằng trừ 1 hiểu chưa đây là cái đơn vị ảo mà các nhà toán học đã đặt ra này để giải quyết cái phương trình này hiểu chưa đấy là cái dạng đại số của số phức vậy chúng ta có tiếp theo đây số phức z bằng a cộng với b các trường hợp